Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của Đất và Người Long An nha Hôm nay à, tiếp tục mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm nữa về việc à, đập chạm đối với những cái bạn mới chơi thì đúng là đập dạng là một cái nỗi ám ảnh rất là đáng sợ ha hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về việc đập chè cho các bạn xem tham khảo cũng như là sẽ có được một chút ít kinh nghiệm cho bản thân đầu tiên trước khi mình nói về cái việc đập chè, mình sẽ giải thích cho các bạn về cái đường rạn và rồi mình mới nói cái lý do tại sao đập chè nha trước tiên biết chắc chắn là nhiều bạn làm còn làm tưởng về cái việc mà viên đạn nó bay mình ví, dụ đây đây là một cái đường thì đũa nha mình ví dụ là một đường đạn ha khi mình để chạy ra bắn nhiều bạn vẫn còn làm tưởng là đạn nó sẽ đi thành một đường thẳng ha như thế này nếu mà đạn đi một đường thẳng như vậy các bạn ngắm được gì nó sẽ trở thành hai cái đường thẳng song song rồi thì nó sẽ không bao giờ mà các bạn bắn trúng được bởi vậy khi khi bạn bắn đường đạn á nha các bạn xu hướng nó sẽ hơi khi thung đẩy đạn đi xu hướng nó hơi đạn hơi hơi thành cái vòng cung các bạn xéo lên như thế này rồi nó mới vòng xuống và nó chạm vào cái điểm ngắm của các bạn từ từ đến chạm bạn ngắm mục tiêu nó xéo lên rồi nó mới chạm vào ha bạn nào mà không tin á, thì các bạn kiếm mục tiêu đó sau 7 mét các bạn bắn thử đi bắn đến chạm đèn nó sẽ cao hơn khoảng một hai phân hai phân đi các bạn lui lại 8 mét các bạn mắc 8 mét 9 mét 10 mét 1 2 3 4 15 mét gì đó từ từ đèn nó sẽ ăn xuống tới khoảng cách 15 20 mét thì đèn nó sẽ đúng vào đỉnh chẹt ha rồi bây giờ mình sẽ nói đầu tiên cái nguyên nhân hàng đầu khi các bạn mắc nó bị đập chẹt là do cái tay cầm nguyên nhân hàng đầu ha các bạn các bạn biết là sao khi các bạn bắn cái ngón cái của các bạn nè nó hay nó nằm ở dưới mà cái ngón cái lại là cái ngón mà nó mạnh nhất trong năm ngón tay của mình ha bây giờ quý mình cầm mình gồng lên như vậy nếu các bạn để như vậy nha thì bắn thì các bạn để như vậy bắn rất ít khi đạp giảm các bạn rất khó ha. nhưng mà nếu các bạn hơi nghiêng xuống như thế này một chút thôi là khả năng đập giảm rất, rất là cao bởi vậy các bạn bắn mà để ý thấy mình nói nếu mà 10 viên đập dạng thì nó có phải 9 viên vào chỗ này rồi còn một viên vào một cái chỗ ờ, không xác định còn cái nguyên nhân khác mình nói sao à, 10 viên thì 9 viên nó sẽ đọc vào vị tí này nha chứ không bây giờ mà đọc ở dưới đây được đó là lý do viên đạn nó bay xéo lên ha một phần ở tay cầm các bạn hơi nghiêng như thế này là sẽ đập dẹp nha đối với những dòng chẹt sáu, chặt bảy thì nó sẽ dễ dễ đọc hơn lông chẹt nhỏ thì nó sẽ đọc dễ đọc hơn còn như cái này chạc tám thì bạn có nghiêng một tí thì chẳng qua là bắn hụt thôi chứ cũng rất là khó đọc chạc ha đối với những bạn mới thôi và những bạn mà chơi à, lâu rồi thì đọc chẹt thì cũng hiếm lắm bạn ít khi nào lắm trừ khi bạn đi săn nó cội quá cội quá bạn để lên bạn mắng với à, xui xui mới đập dạng thôi đó là cái nguyên nhân đầu tiên cầm ná ha các bạn cố gắng cầm cho vuông trước khi bắn thì các bạn cũng nhờ ờ, bạn bè của mình quan sát coi các bạn cầm ná như thế nào ha cho vuông góc như thế này nha như thế này là đẹp đấy còn các bạn mà ngại thì các bạn có thể soi gương bạn đứng trước ờ, gương á bạn kéo lên bạn coi thử coi mình đã vuông góc đẹp chưa rồi tiếp theo là cái nguyên nhân thứ hai nguyên nhân này cũng rất là thường xuyên gặp ha đó là cái tay cầm đèn các bạn các bạn bắn chẹt 8 nha nếu bạn để vị trí chặt 7 các bạn vẫn bắn được nhưng mà đèn nó thì bị thấp hơn mục tiêu ha còn nếu mà chặt 7 chặt 6 chặt 7 các bạn để vị trí của chặt 8 như thế này à, chết liền chặt nha đó là hai cái nguyên nhân mà mình thấy thường xuyên nhất đối với những bạn mới chơi và một cái nguyên nhân nữa là do cái miếng da này ha các bạn bắn bạn để quy quy nè nó không vào đúng vị trí của nó nó sẽ nằm hơi lệch ở xung quanh cái miếng da này không đúng vị trí thì bạn bắn thì nó sẽ bị đập dạng đập ở những cái chỗ này nữa bạn những cái chỗ này những chỗ mà mình không xác định được ha đó, là những cái nguyên nhân nguyên do mà thường xuyên đập chạm ha và sau đây là cái ờ, cách để khắc phục cách đầu tiên đơn giản là dễ nhất đó là các bạn chơi dạng lòng dạng bự như thế này là sẽ không đập chạm nữa còn các bạn thích chơi dạng nhỏ sáu chục bảy thì các bạn bắt buộc các bạn phải vẫy tay vẫy tay mà vẫy tay này cũng lưu ý các bạn nha vẫy tay thì nó chỉ là áp dụng cho cho em như thế này ha còn để tay má là vẫy tay là không ăn thua bạn chạy đi rất là nhanh vẫn đập bình thường đây phải qua kéo qua má một tí như thế này semi đó kiểu bắn semi thì bạn vẫy tay nó mới có tác dụng được còn để tay má bắn vẫy tay không ăn thua bạn cũng đánh giặc như thường nha vì đạn đi rất là nhanh Ờ, đó là hai hai cách ha còn ờ, cách thứ ba nữa là các bạn luyện tập nhiều chỉ cách đó thôi các bạn luyện tập cầm ná cho vuông góc cầm ná ổn định vuông góc kết hợp với vẫy tay nữa đó là không bao giờ bạn tập dạt nha mấy các bạn mới chơi thì mình khuyên các bạn lên là chơi ờ, chặt tám các bạn chặt tám nó dễ làm quen hơn chơi nhạc à, xóa nhạc bảy đâu thì nó rất là phí cây ná ha các bạn mới chơi đập dẹt rất, rất là ổn những cây ná mua mấy trăm ngàn mà đập dẹt là rất phí ha mới chơi thì mình tìm những cây ná dạng lỏng chút mình bắn nhiều cho nó thành tạo rồi tới lúc đó mình chơi những cây chạc nhỏ cũng không có muộn ha video của mình đến đây là hết rồi đây đó là những cái kinh nghiệm của mình về việc làm nếu các bạn thấy hay thì các bạn bấm vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình chào và hẹn gặp lại các bạn nha